Xin chào tất cả các bác Hôm nay ờ, có một chút thời gian rảnh Em cũng ờ, có một chút đồ mới về bộ môn đánh sóc đĩa bịp Và em ờ, đưa lên đây để giới thiệu cùng với tất cả các bác Đấy. Thì tâm sự đôi điều với các bác Trong cái bộ môn đánh sóc đĩa bịp này thì nó rất đa dạng và mẫu mã và đủ mọi chủng loại Đấy. Em bán ở đây thì nói thật với các bác là thứ nhất là dành cho những bác nào đã chót chơi bời đã chót thua tha đấy để các bác gỡ lại những gì mình đã mất để các bác kiếm lại những cái gì mà mình thuộc về mình đấy thì những cái xe nào đã cầm những cái máy điện thoại nào đã cắm những cái nhà nào đã cầm thì các bác sớm gỡ lại được để mà nói vui với các bác là thực ra nếu mà để mà đánh xanh chín đấy mà các bác cứ thắng thì đảm bảo các bác không tìm đến em đấy em cũng là một người đã trải qua rất nhiều những trận bạc lớn nhỏ thì em hiểu tất cả những cái tâm lý của các bác khi đã thua tha về cái bộ môn này nói chung nó rất là khổ sở Đấy. để em muốn đưa đây cho các bác những cái đòn nào mà nó hiệu quả nhất nó ngắn gọn nhất để các bác gỡ lại những gì mình đã mất Đấy, để mà nói các bác không phải là chuyên nghiệp các bác chỉ là những người mà đánh ví dụ như những cái cái trận bàn tầm gọi là bình thường thôi không phải là lớn nhưng khi một khi đã đầu đổ máu rồi thì các bác sẽ xuống rất là sâu đấy và nếu các bác tìm loại đồ thì bây giờ đồ rất là nhiều loại có những loại cao cấp có những loại bình thường đấy các bác phải phân tích làm sao mà những loại nó hợp với chỗ mình chơi loại nào nó dễ chơi nó dễ sử dụng và nó hợp chỗ mình chơi thì các bác mua đấy chứ không phải là các bác cứ tìm được những cái loại nào mà nó đánh nó các bác cứ bảo bao nhiêu tiền càng đắt càng tốt không phải đâu các bác không phải đắt là đã là đã là tốt đâu đấy nó phải hợp với chỗ mình chơi đấy và thứ hai nó đơn giản vì các bác không phải là dân chuyên nghiệp cho nên nó rất là khó để mà mà nói là nó, nó nếu mà nó nó mang tính chất cao cấp quá thì các bác cũng không biết để mà đánh thì ra hôm nay em uh, xin giới thiệu với các bác một dòng đánh sóc đĩa đời mới đó là chiếc máy cảm ứng báo dung cảm nhận báo dung đời mới thì nó rất gọn nhẹ và hiệu quả cho các bác nó không có giường giả dây dợ hay là không có một cái gì phải đưa bát đĩa đặt quân đặt bệ gì cả các bác chỉ việc đưa một ờ, bộ quân vào một bộ quân còn mới tinh có thể làm chất lên tất cả những cái chất liệu mà em đang để ở đây đấy tất cả chất liệu nhá trừ những này còn chất liệu khác em vẫn làm được ví dụ như những thanh đóm như này hay là bao thuốc hay là bộ bài thì đấy để nói sơ qua cho các bác biết là là những cái chất liệu mà em có thể làm được và để không các bác không có thời gian nhiều đấy để các bác uh, trải nghiệm luôn với cái máy mà em mới nhập được ấy thì nói chung là bây giờ em sẽ cho các bác xem luôn để các bác cảm nhận cái độ chính xác của nó đây chiếc máy đây các bạn cái này thì em mới nhập nó xuất xứ từ Trung Quốc các bạn đấy thì là cái máy thì nó bao gồm một bộ bên mạch ở bên trong đây em cho các bác xem đấy, đây chiếc máy sóc đĩa bịp đời mới nhất bây giờ mà bên em mới nhập được đấy nó cũng có một cái ống dung đấy, và đây là các bác chỉ việc lắp một cục pin tiểu này một cục pin tiểu này thì các bác có thể là là đánh trong vòng cả tuần cũng không hết đấy, pin con thỏ đấy đấy khi em đặt bật máy lên thì cái máy nó nháy nháy này các bác nhìn cái máy máy nó nháy nháy và nó cảm nhận được với nhịp rung của cái bộ quân này đây là một lá bài mới tinh này, em đã làm rồi và bình thường em để trong bao thuốc thì các bác các bác xem nhé em để một cái máy đây thì đấy đấy nó cảm nhận được với nhịp rung là, là bắt đầu nó cảm nhận được là bắt đầu là báo rung cho các bác là chẵn lẻ là báo như thế nào đấy em em ờ, nắp cái máy vào rồi em thử cho các bác xem để các bác uh, cảm nhận được độ chuẩn xác của nó vì thực ra là nếu mà để nói như em đã nói từ đầu tiên đấy những cái đòn cao cấp thì các bác đánh hiện tại nó rất khó để cho các bác đánh thì những cái đòn mà các bác chưa biết đánh nhiều khi trong cái bộ môn này, này nếu mà mình mình đánh mình gọi tinh thông về đồ ấy thì nó lại là một chuyện còn mình mình mà đánh mình không tinh thông về nó thì chắc chắn các bác sẽ bị thua ngược lại bây giờ mất tiền mua đồ bây giờ các bác thua ngược lại thì nó là một chuyện rất là buồn Đấy, thì em muốn đưa lại đến cho các bác những cái đòn mà nó đơn giản nó gọn nhẹ nhất đây máy nó báo đèn xanh như này được và bây giờ cái máy như này, đây cái máy như này thì khi đi chơi các bác có thể bỏ túi quần túi áo nhưng mà theo như em nghĩ là các bác cứ để trước người đấy như em em cứ đút trước người em đút hẳn vào quần xịt của em này đấy em đút trong người như này rất bình thường đấy em có thể lật cái cái mặt đèn này vào lại được này đấy để cho nó gọn đấy. chỉ đến như này thôi vì thực ra chỗ này nó là chỗ nhạy cảm nên là ít khi người ta đổ đập vào hay vỗ vào đấy. thì đây ờ, em ờ, cắt cái là cái cái cái, cái quân bài này để em thử cho các bác xem cái độ chuẩn xác của nó là được bao nhiêu phần trăm đấy. bây giờ các bác đi chơi mà các bác chơi thắng thì các bác không tìm đến em nhưng mà thực ra là nói rất nhiều bác là chơi thua thao rất là khổ nên là em cũng có một chút thì kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này thì hôm nay quay cái video này để chia sẻ cùng với các bác để cho các bác biết những cái đòn nào mà nó mới ra những cái đòn nào nó hay Đấy, để các bác bác nào mà đã chót chơi mà chót thua thì các bác gỡ lại những gì mình đã mất thôi chứ không không phải là bảo là các bác ờ, mua đồ để các bác đi chiếm của người khác hay đi thắng người khác ăn người khác thì nói chung là là cái chuyện đấy thì thì, thì rất hiếm nhưng mà đa số là các bác ai đã từng chơi đã từng thua ấy, thì các bác phải tìm bọn em thôi em sẽ cắt bốn vị vị bài này ra xong rồi em thử các bác xem lưu ý nhé các bác ờ, lưu ý cho em biết là bát đĩa là hoàn toàn xanh chín nhé các bác chỉ vứt một lá bài vào và một cái cái cái thanh cảm nhận trong người thôi là các bác đánh là hoàn toàn chuẩn xác tất nhiên nó không chuẩn xác cho các bác 10 quả chuẩn cả 10 đâu nhưng mà nó sẽ những tiếng kết là các bác kết chuẩn trăm phần trăm không thể sai được Đấy. không phải là cái đồ nào mà nó cũng cũng cũng cũng cũng cũng hoàn hảo cả đến bắt hình nhiều khi còn đang sai chứ đừng nói là, là, là những cái đồ này nhưng mà cái đồ này nó có ưu điểm nó gọn nhẹ Đấy, nó không rườm rà lịch kịch hay là gì cả mà chỉ việc đưa một bộ quân mà tôi không phải đặt bệ đặt viết gì cả là các bác có thể chiến thắng những cuộc chơi của các bác chơi rồi Đấy. đồ này nếu mà các bác nào mà chơi mà mà ok ấy, thì là sẽ sớm vào bờ thôi Đấy. nhiều bác còn chơi đến nhà em nói bảo thua thang rất là khổ nói chung đã cái cảnh thua cờ cơ bạc thì không ai nói mạnh được ờ, thua thì kể cả ông có giàu đến mấy các bạn có gọi bao nhiêu tiền nhưng mà đã chơi danh chín mà thua rồi thì không không còn gì nữa cả nó rất là rất là khổ em cũng muốn là, là những bác nào mà đã xem video của em ấy, thì là nếu mà có một ừ, nếu mà muốn mà gỡ lại cái gì mất thì cứ liên hệ với em các bác đến nhà em thì các bác cứ yên tâm đi các bác có thể mua bát đĩa của các bác đến để thử chứ không nhất thiết là phải bát đĩa nhà em Đấy nếu mà nói thật với các bác em cũng phải là thời gian rảnh rỗi suốt mà cứ ngồi mà mà đồ không chuẩn mà, mà ép các bác lấy thì cũng lấy cũng ép được mà cũng mà đồ không chuẩn thì thời gian em mất công tiếp các bác thì em có thể là rảnh thời gian đâu đấy nói chung đồ chuẩn nên em mới mới mới mới, mới mời các bác đến nhà em đấy, để các bác trải nghiệm đồ xem nó như thế nào để các bác sớm gỡ lại những gì mình đã mất em cắt bộ quần uh, mới tinh như thế này vào đấy xong là em sóc cho các bác các bác xem độ chuẩn xác của nó máy thì em đã để trong người rồi rồi em đặt bốn vị rất là tròn rất to tròn rất đẹp cắt quân nó cũng là nghệ thuật đấy các bạn này cắt nó phải bốn đồng nó đều đúng với nhau ấy. như quân đục <laughs> đây bây giờ các bác nhé các bác lưu ý cho em này chỉ được một cái máy báo dung như này để trong người các bác nhé đây và các bác đưa một bộ quân mới tinh làm trên mọi chất liệu đấy. Đấy. một bộ quân vào là các bác đánh các bác đến nhà em thử đồ các bác có thể mang bát đĩa của các bác đến đấy các bác thử chuẩn các bác mang hàng về đấy không chuẩn nhưng mà em đảm bảo các bác là không không thể không chuẩn nha các bác nhé rất là chuẩn đây bây giờ em sẽ sóc, sóc thử cho các bác xem cái độ chuẩn xác của nó như thế nào em đang cảm nhận cái nhịp rung của nó quả này máy báo rung chậm máy báo rung chậm là chắc là nó là ba đen này các bạn. đây các bác nhìn thấy nhá à lúc nãy em chưa nói giới thiệu qua các bác này máy cái máy báo rung này nó rất đơn giản thôi cứ mà rung không rung là tứ tử các bác nhé tứ tử đen tứ tử trắng là không rung này mà rung chậm là tức là ba đen rung một hai một hai là sấp đôi và các bác cứ thấy nháy nhanh là các bác đánh lẻ ba trắng các bác nhé Đấy, khi mà mình các bác ờ, sắp xong các bác bỏ bát xuống này, thì là nó sẽ báo dung cho các bác khoảng mất khoảng tầm 3 5 giây đấy và nó sẽ nếu mà các bác chưa cảm nhận được ấy, thì nó sẽ nó sẽ vòng tua lại nó quay lại vòng tua để các bác cảm nhận được rõ hơn vì nhiều khi các bác chơi ấy, các bác đang mải đếm tiền nọ kia thì các bác có thể quên cái máy này rất, rất là hay nó có thể báo lại cho các bác là là, là là về cái gì đấy như quả này nó báo cho em là nhịp rung đều nhau đến sắp đôi các bác ạ đấy các bác thấy chưa máy này nó báo thì nó báo trong vòng 3 năm giây thôi rất là nhanh để các bác đánh quả này báo giật giật giật giật nhanh là chắc là ba, ba trắng rồi quả này ba trắng chắc chắn ba trắng rồi các bạn các bác thấy chưa em sắp thêm cho các bác thêm tiếng thứ tự cho các bác biết rồi quả này các bác thấy không dung rồi rồi rồi quả này không dung quả này không dung thứ tự các bạn đấy thứ tự đen các bác này đấy đồ của em em vừa test là có sấp đôi này ba trắng ba đen và thứ tự đấy các bác nào mà mua hàng mà muốn sử dụng những cái đòn cờ và bịp mới nhất này các bác này đấy thì các bác liên hệ với em theo số điện thoại như em đang để trên đây 090 0934 828888 hoặc 0972 714444 em tên là Hùng tư vấn cho các bác 24 trên 24 luôn để các bác nào mà kể cả các bác đêm hôm đi chơi về mà chót thua tha mà gọi em em vẫn tư vấn cho các bác để các bác đến nhà em các bác kiểm tra đồ các bác thích các bác lấy các bác gỡ về gỡ gạc và những gì các bác đã mất và em rất vui khi các bác đã xem cái video của em bác nào xem video của em lướt qua thì nhớ các bác like kênh của em chia sẻ và đăng ký kênh của em để những cái video mà mới ra nhất em sẽ có thể là em thân mến hôm nay trung tâm thiết bị cờ bạc bịp số 1 Việt Nam sẽ đưa đến cho tất cả anh em một đòn đánh sóc đĩa bịp hoàn toàn mới nhất chưa bên nào có chỉ có bên tôi sở hữu hoàn toàn độc quyền hôm nay tôi giới thiệu đến cho anh em một sản phẩm tại sao lại nói là độc quyền và mới nhất đó là chiếc điện thoại cảm nhận để chơi quân cảm ứng nói thêm về chiếc điện thoại này nó chỉ rất đơn giản gọn nhỏ gọn nó mô phỏng hoàn toàn những như, như, như chiếc điện thoại 1208 hay những chiếc điện thoại Nokia của gạch nhưng bên trong nó lại có chất uh, lại có chức năng là để đo và đánh quân cảm ứng thì theo như anh em biết quân cảm ứng ngày xưa nó rất là dườm già dây dợ loằng ngoằng nhưng bây giờ bên tôi đã đặt hàng được ở bên cung cấp thiết bị và linh kiện sản xuất ra theo như yêu cầu của chúng tôi một chiếc uh, điện thoại đánh quân cảm ứng thì cái điện thoại này thì nó mọi thứ như bình thường thôi, nó cũng có cục pin rồi nó cũng có Ờ, men mạch và để xử lý ờ, lồng độ cảm ứng bay về máy thì như anh em đã biết thì con cảm ứng ngày xưa nó phức tạp lắm đánh nhiều khi anh em nào không quen thì còn thua ngược lại tiền và đúng như những gì tôi nói thì đôi khi trong cái lĩnh vực này thì anh em cũng không phải là những người chuyên đa số là những anh em mà ngồi chơi vui hay là uh, gặp đâu vui chơi một vài trận nhưng mà biết đâu lại đúng dây đen nó thua nó ra rất là nhiều tiền đâm ra anh em muốn lao vào để gỡ gạc nhưng bây giờ gỡ xanh chín thì uh, thật sự để mà nói thật với anh em là không thể gỡ được đấy đáp ứng được những cái nhu cầu của anh em thì bên tôi sẽ nhập những cái cái cái cái, thiết bị để đánh ờ, bộ môn sóc đĩa này giúp anh em gỡ lại những gì mình mất những gì mình đã có mà bây giờ không còn nữa đấy nó vừa đơn giản nó hiệu quả bởi vì sao bởi vì anh em đa số nó không chuyên nghiệp bây giờ chơi những cái máy cảm ứng hay những cái bệ quét ngang chẳng hạn nó cứ động vào cái nó rung đấy anh em phải hiểu đấy cứ động vào cái nó rung nhiều khi anh mình không chuyên nghiệp làm sao mình biết nó là chắc hay nẻ được mẹ không dung là ờ, sắp đôi lẻ dung một cái tứ tử hai nhưng mẹ đưa phát nào mà cũng dung thì tôi nói với anh em là tất cả những em không chuyên nghiệp thì không đánh được đấy thế nên đáp ứng những cái nhu cầu của anh em thì hôm nay tôi sẽ đưa về cái đòn mới nhất này đây thì tôi nó đơn giản thôi nó dùng bằng pin nên là cái tỷ lệ hao pin của nó với lại thời gian mình sử dụng nó rất là lâu đôi khi những canh bạc lâu thì mình vẫn đánh được và mình chỉ cần sạc thôi nó có nỗ sạc như nỗ sạc của Samsung này ấy thế bây giờ để khởi động máy với lại cục cục cục dung ờ, máy với lại ờ, bộ quân này thì ờ, nói thêm cho anh em biết là quân thì tôi có thể làm được tất cả những chất liệu gì mà anh em dùng để cắt quân sóc đĩa nha anh em nhớ nhá tôi làm được hết kể cả những anh em ở nước ngoài Hàn Quốc Nhật Bản cắt bài nhựa kia tôi làm phẳng phiu giống hệt như bình thường đây đây tôi nhấn nút nguồn ba phát này để nó cảm nhận này đây máy nó rung này anh em nghe đấy máy nó rung nó cảm nhận được với cái cảm ứng của quân thì nó nó bắt đầu rung thì như anh em biết thì là tôi ờ, thường thường những cái này là tôi để vào túi quần đấy tôi để vào túi quần tôi cảm nhận được rung nhưng mà nếu có những anh em nào mà chắc chắn thì buộc hẳn vào trong đùi của mình để vì nhịp rung của rất nhẹ nên là anh em mình phải tiếp xúc làm sao chỗ nào nhạy cảm nhất thì để cho nó nó cảm giác nó nó dễ dễ bắt được cái nhịp của nó nhịp của nó tôi nói nói lại anh em biết nhá nhịp nó rất đơn giản nhá anh em cảm thấy không rung thì tức là tứ tử đấy anh em cảm thấy nó rung một nhịp sau khoảng 3 giây sau lại rung nhịp nữa ba giây sau lại rung nhịp nữa tức là ba đỏ anh em thấy rung một hai xong ngắt một hai xong ngắt một hai trong mắt tức là sấp đôi và anh em thấy nó cứ nháy nhanh liên tục tức là ba trắng đấy nó rất đơn giản vì nhiều khi có những cái ờ, rung như máy cảm nhận ngày xưa ấy, đôi khi nó cứ rung một hai ba bốn anh em thấy thế nhưng mà nhịp đôi khi anh em đang chơi đang đang tiền năm đang nọ kia thì bắt đầu mình sẽ quên được một nhịp đôi khi uh, sấp đôi là ba ba nhịp và ba đen là bốn nhịp nhưng mình chỉ quên một nhịp tức là mình đã đánh sai nhưng cái máy rất hay anh em có thể uh, quên nhịp đầu nhưng nó vẫn báo vòng tua lại cho anh em để anh em đánh cái nhịp sau nó vẫn chuẩn như nhịp đầu nó báo ok thì để tôi không phải mất thời gian của anh em nữa thì bây giờ tôi sẽ cắt trực tiếp một bộ quân mới tinh và tôi uh, sắp thử cho anh em xem xem tỷ lệ chuẩn nó như thế nào đấy đôi khi anh em đánh trong bộ môn này anh em toàn là những người thua ra thì anh em đi tìm chúng tôi nói thật anh em mà chơi xanh chín anh em cứ thắng thì anh em không phải mất tiền mua đồ gì cả đấy nên tôi muốn nhập những cái đòn nào mới nhất để cho anh em chơi nó dễ nhất gỡ gạt những gì mình nó mất để anh em sớm vào bờ thôi đây tôi đây tôi tạm thời tôi để cái máy vào trong túi quần này thì tôi quen rồi thì tôi nhập được nên là tôi cảm giác nó cũng sử dụng ờ, một thời gian rồi thấy nó cũng rất là hiệu quả nó rất là ok rồi cái nhịp rung mình đo nó cũng rất là đơn đơn giản nó không rườm rà phức tạp như ngày xưa nữa là cứ rung mấy nhịp mấy nhịp thì vào nó cũng rất là khó anh em ờ, nào mà cảm thấy ờ, ở xa thì có thể gọi điện thoại trực tiếp cho anh em chúng tôi tôi đến trực tiếp uh, à, em đến trực tiếp nhà tôi tôi có hai cơ sở một ở giáp bát hai là ở, ở giáp bát hà nội hai là ở bến xe miền đông thành phố hồ chí minh đấy đến trực tiếp nhà mình xong bắt đầu anh em nào mà mà mà mà, mà còn đến trên đường em anh em có thể mua bát mua đĩa luôn anh em đến nhà tôi thử thoải mái luôn đấy cho anh em thử thoải mái đồ đạc gọi là có rất nhiều trong nhà anh em mình nhập rất nhiều anh em tiến thử thoải mái chứ không phải lăn tăn gì cả thì là để cho nó mặn nhãn nhiều anh em cũng, những cái đồ mới về đôi khi có những anh em đang đánh đồ cũ nó quen nhưng chưa chưa tin tưởng là nó có thì anh em cứ đến thử thoải mái vì nếu mà không không không không chuẩn thì mình cũng không thể mất thời gian để ngồi tiếp anh em làm gì vì tôi không nhiều thời gian nhưng để quay video lên đây là anh em phải biết là nó phải chuẩn và nó phải là mới nó hiệu quả thì muốn là anh em nào những anh em là chót thua tha là anh em tìm đến để anh em mua rồi anh em về anh em gỡ những cái gì mình đã mất thôi đồ thì đồ đạc bây giờ thì như anh em biết rồi nó những cái đồ mà ngày xưa đấy thì bây giờ nói thật là có thể nó chuẩn nhưng anh em không lùa được vào bây giờ anh liệu anh em bây giờ có luôn có kéo được nó về nhà chơi đâu anh em có mang bát mang đĩa được vào đâu mẹ mang bát vào kể cả như bát tàng hình không tang làm gì có tàng hình không tang nói thật với anh em thì nó chỉ nằm ở vòng thôi đấy ông nào bảo không tang là không là, là ông đấy nói phép nó chỉ nằm ở vòng thôi anh em ngâm nước hay là soi đèn led thì nó không thấy gì thôi đập ra nó vẫn có đấy đôi khi mẹ đánh xong rồi cầm tiền về nhà ngủ chưa ngon hay gọi điện đến cả đoàn đến đòi tiền lại cũng rất là buồn thế nên tôi đáp ứng cái nhu cầu của anh em là tôi mang về thể loại này tôi nói với anh em là quân bóc ra trắng tinh 100% luôn nam châm không dính đảm bảo anh em là nam châm không dính nhé Đấy, quân trắng tinh nam châm không dính rất là ok luôn máy không có tăng chứng gì cả quân bóc ra không có gì là khắp đít về thôi không ảnh hưởng gì cả đây bây giờ tôi sẽ sóc, sóc thử anh em tôi nói lại anh em nhé máy không rung tức là tứ tử máy rung chậm tức là ba đỏ máy rung đều một hai xong ngắt một hai xong ngắt tức là sấp đôi và máy rung nhanh tức là ba trắng bây giờ tôi sẽ sóc thử anh em xem độ chính xác của nó đây quả này tôi thấy máy nháy nháy nháy liên tục anh em này ba trắng này anh em thấy chưa đấy đây quả này máy không báo một cái gì đấy tôi tôi để ra đây cho anh em xem là máy không báo một cái gì này đấy, máy không rung không báo một cái gì này tức là quả này là tứ tử rồi anh em thấy chưa đấy rất đơn giản muốn là những anh em mà mua là anh em tìm đến với mình mình đã tư vấn cho anh em để anh em đánh những trận bạc mà là thắng để mang tiền về nhà nó tương đối đây quả này máy rung một hai đều nhau ngắt một hai đều nhau sắp đôi anh em này anh em thấy chưa rất là chuẩn luôn trong bộ môn đánh sóc đĩa bịp này thì bên mình đang là chiếm độc quyền về những cái đồ mới và đồ cao cấp những cái đồ mà hoàn toàn là là là là, là mới nhất hiện tại quả này máy báo hơi giật giật giật giật nó không ra nhịp nào nhịp nào thì quả này mình không đánh quả này không đánh nhưng mà nếu mà đúng như như mà mình suy nghĩ nếu mà mình vì mình chưa test nó nhiều nhưng mà nếu mà để mà nói thì quả này đúng là đánh lẻ đấy anh em nhìn này đấy anh em nhìn thấy chưa nẻ này đấy vì nó báo ngợ quả nào nó báo ngợ ấy, thì anh em lưu ý nhé quả nào báo ngợ là mình không đánh nhiều tiền gọi là mình đánh vui cùng lắm mình thua để cho làng nó biết thôi anh em thấy nhá quả này là sấp đôi này máy rung một hai một hai đều nhau này anh em thấy chưa còn máy này báo thì nó nếu mà để mà xét về trong cái cạnh cuối cùng thì nó phải báo chuẩn đến 95 phần trăm quả này lại 1212 không nhầm thì là sắp đôi anh em thấy chưa quả này máy báo một nhịp xong ngắt sâu lại báo một nhịp ngắt sâu lại báo một nhịp quả này lẻ ba đỏ rồi đây quả này là quả sẩy anh em nhé đấy cũng có thì mình đã nói là một chín năm phần trăm thôi không phải là quả nào cũng, cũng, cũng chuẩn tuyệt đối đấy thì mình cứ sóc để anh em xem nó nhịp ờ, nó xem được được bao nhiêu phần trăm đây quả này anh em thấy này quả này máy báo nhanh liên tục quả này thì chắc chắn ba trắng rồi đảm bảo luôn anh em thấy chưa đấy nó báo nó không ngợ mà nó, nó rất là, là ok luôn tất nhiên cờ bạc thì không ai đánh 10 cả quả trần chuẩn cả 10 cả quả này lại báo nhanh liên tục thì lại chắc ba trắng rồi nguyên vị rồi ok anh em thấy chưa mình đánh thì là những quả nó chắc chắn thôi tương đối thôi chứ không phải quả nào anh em cũng đánh là không được đây quả này cũng chắc chắn sắp đôi này quả này báo một hai xong là ngắt một hai xong ngắt đều mà chuẩn như này không ngợ thì sắp đôi chắc chắn rồi em thấy chưa mình sóc cho anh em để anh em cảm nhận độ chuẩn xác nó được bao nhiêu phần trăm đấy quả này lại một hai xong là ngắt một hai sắp đôi chắc chắn anh em thấy chưa máy báo rất là ok tất nhiên vẫn có quả sai nhưng mà không phải là là là là là là là, là, là, là đúng tuyệt đối được nhưng mà như thế này mình cảm giác như này là ổn ổn rồi ô máy không rung à không rung từ từ rồi đấy những tiếng từ từ chuẩn máy không rung thì ta nào đánh rất thích luôn quả này máy máy báo chậm máy báo chậm máy báo chậm giật giật không đều như này mình vẫn đánh ba đỏ nhưng đánh không nhiều tiền đánh này đấy em thấy chưa quả nào chắc thì không xảy nhưng mà quả nào nó ngợ thì ok ngay đây quả này là máy báo sấp đôi anh em nhé sấp đôi này chắc chắn này em thấy chưa đấy đây nhá, anh em lưu ý nhá, anh em nào cần mua hàng ấy sẽ gọi điện đến số điện thoại của mình là 0934828888 và 0972714444 mình tư vấn cho anh em 24 trên 24 luôn mình rất cởi mở anh em cần đồ gì anh em đang vương vấn đề gì anh em cứ gọi cho mình bản thân mình cũng là một người từng thua tha cờ bạc cũng là người cũng đã vào những trận lớn trận nhỏ đấy thì mình có những cái chút kinh nghiệm nào đấy thì mình sẽ, sẽ hướng dẫn cho anh em chơi cái đòn nào nó hợp lý đánh cái đòn nào nó hiệu quả chứ không phải là cứ cái đòn cao cấp đòn nhiều tiền là anh em thắng không phải anh em phải dựa trên cái yếu tố của cuộc chơi đấy. dựa trên yếu tố của cuộc chơi là mình phù hợp với loại đồ nào loại nào nó hay loại nào nó dễ hay là loại nào nó phù hợp tương đối với chỗ mình là anh em chơi thôi đấy anh em nào mà xem video của mình cảm thấy ok thì anh em đăng ký kênh của mình và like kênh của mình chúc anh em thành công trong mọi cuộc chơi chào anh em chào tất cả các bạn thân mến nhé đầu xuân năm mới thì mình xin chúc tất cả các bạn là một năm mới là an khang thịnh vượng hôm nay video tiếp theo của cái clip hôm nay và mình xin giới thiệu tất cả các bạn một cái dụng cụ đánh à, bộ môn sóc đĩa mới nhất đó là chiếc máy cảm nhận mặt quân cảm ứng mới về hàng nhập của Thái Lan các bạn ạ thì như tất cả các bạn đã biết trong cái bộ môn đánh sóc đĩa này thì không thể không đưa cái gì vào thì không thể bịp được người ta nếu mà anh em nào nói mà không đưa một cái gì vào mà bịp được người khác ấy thì là không ngồi đây nói bởi vì tại sao vì tại chúng tôi cũng là những người đồ bán đồ cờ bạc bịp nhưng mà thực ra như chúng tôi ấy, cũng không có được những cái sòng chơi như anh em những cái sới chơi như anh em tại sao lại nói như vậy vì thực ra chỗ chúng tôi người ta cũng biết hết rồi tất cả những cái đồ gì người ta đều biết hết bán lên đây là có những anh em ở những cái chỗ mà các con bạc chưa biết những cái đồ bịp mới nhất đấy thì là anh em mua về chơi được còn nếu mà thực ra tôi chơi được ấy, thì tôi không ngồi đây để bán những cái đồ này để kiếm mấy đồng của anh em của anh em làm gì cả mà tôi đi chơi tôi kiếm nhiều tiền cơ một đêm mà mẹ hàng tỷ đến hàng trăm triệu nhưng thực ra tôi không còn chỗ nào chơi nữa đấy là chân tình mà nói bởi vì chỗ tôi giờ nó cáo hết rồi đấy đấy là nói cho anh em hiểu nguyên tắc của cờ bạc bịp nó bắt buộc trong ba thứ một là bát hai là đĩa và ba là quân anh em phải lùa được một trong ba thứ vào thì tỷ lệ chiến thắng của anh em là một trăm phần trăm đấy còn nếu có những anh em đánh những đòn nghe hay là những cái đòn ngớp bát hay là những cái đòn mà dồn quân ép vị gì đấy thì thực ra nói thật với anh em này phải thật điêu luyện hoặc là phải cao thủ lắm đấy nhưng mà tỷ lệ của nó cũng không được cao đâu anh em ạ gọi là thi thoảng mới làm được phát thôi chứ không thể tuyệt đối được và hôm nay tôi sẽ đưa đến cho anh em một cái đòn đánh đó là chỉ đưa một bộ quân vị vào có nghĩa là anh em chỉ được việc lùa một bộ quân vị vào là anh em có thể chiến thắng trong cuộc chơi đấy <clears throat> tôi nói à, sơ qua em hiểu trong ba thứ một là bát hai là đĩa và ba là quân anh em phải đưa được một trong ba thứ vào nhưng với tôi cũng là một người đánh không phải là nhiều tuổi hay là con bạc già gì cả nhưng tôi ít nhất cũng va chạm sòng sới thì trong ba thứ thì bát đưa vào thì người ta vẫn kiểm tra được có những anh em nói bát không tang nhưng anh em phải hiểu một cái nó hoàn toàn phản phản khoa học không tăng tích trong cái bát thì làm sao bắt được với quân vị được mà đã là một cái hạt đỗ trong gọi là cái bát này thì làm sao mà đủ để để nào là phát sóng rồi nào là pin được nên hoàn toàn sai kể cả đĩa thế Đấy, chỉ có quân là không tang thôi quân thì có nó, có hai loại quân một là quân từ và hai là quân cảm ứng đấy cái ưu điểm của quân từ ấy là nó rẻ nhưng mà nhược điểm của nó là có rất nhiều loại có thể có thể biết được nó đấy còn cái quân cảm ứng ấy thì nó có thể đắt hơn một chút nhưng cái ưu điểm của nó là hoàn toàn không tan quân nằm không dày và cái ờ, độ hiệu quả bảo mật của nó rất là cao 100 trăm là tôi nói như thế chắc chắn cũng ở đây có những anh em biết về những đoạn ống ngày xưa anh em có rất nhiều anh em ờ, có phản ảnh với tôi là à, anh ơi cái đòn đấy nó khó chơi hay là nó như nọ như kia nhưng tôi nói chân tình với em một câu là cái đòn ống là cái đòn rất hiệu quả từ xưa nay nó vẫn là hiệu quả nhưng tại sao bây giờ anh em không bán nữa đó là vì nó có những cái nhược điểm là dây dợ rồi cái ống là tiết diện của nó to quá đấy cho nên là nó không còn được anh em ưa thích nữa chứ còn chuẩn ra mà nói đòn ống ấy, thì chỉ một bộ quân không tang này với một bộ ống máy trong người là anh em đánh có những anh em nhá ví dụ có những anh em đánh quen này nếu mà nó nói về đòn ống ấy, anh em đánh quen thì chỉ cần bấm máy nghe nhịp thứ nhất xem độ dài độ ngắn là đã đủ biết nó về chẵn hay lẻ được vì là nó có hai mặt mà một mặt thuốc và một mặt không có thuốc thì tức là mặt nào ngửa lên nhiều thì thuốc nó nó nó nhiều thì nó nó chạy nhanh còn mặt nào úp xuống thì là là thuốc nó ít là nó chạy chậm có thế thôi còn những anh em mà đánh không được cái đấy là chẳng qua là anh em chưa tìm hiểu sâu về đồ với cộng thêm anh em chưa ba vấp đấy cái đồ đấy thì nó không dành cho những anh em mà mà mà mà mà theo kiểu mà chưa quen về đồ sóc đĩa bịp này thế nên <clears throat> hôm nay tôi cũng có một cái đòn đánh giống như đòn ống đấy nhưng mà độ hiệu quả và độ chuẩn xác của nó rất là cao tại sao lại nói như thế thứ nhất là cái khoảng cách giữa vị và máy nó được xa hơn ống đấy nó được khoảng từ 2 mét đến hai mét rưỡi đấy cái này nó khắc phục cái nhược điểm thứ hai là tiết diện của nó rất nhỏ anh có thể bỏ túi quần túi áo đều được hết và cái nhược điểm thứ à, cái khắc phục cái nhược điểm thứ ba của đàn ống ấy, là tức là nó rung rất là dễ hiểu nó chỉ rung ví dụ như là anh em đánh quân uh, quân uh, bài chẳng hạn thì là bốn đen nó sẽ không rung rung một là ba đen rung hai là sấp đôi rung ba là ba trắng và rung bốn là bốn trắng rất dễ cảm nhận cho những anh em nào mà mà mà mà, mà vừa mới chơi đồ bịp đấy tại sao tôi lại nói nó khắc phục hoàn toàn những nhược điểm của đàn ống đấy thì bây giờ tôi nói sơ qua về cái đòn đấy <clears throat> anh em chỉ việc đưa được một bộ quân vào thôi và một cái máy anh em để trong người đấy khi mà các bạn bật máy đây nó có một cái công tắc này đấy công tắc là công tắc này là bật nguồn và đằng sau nó có cái ờ, cục pin đây tôi cho các bạn xem cục pin của nó đây đấy các bạn xem cục pin của nó đấy đây là cục pin của nó là pin ờ, điện thoại nó gần giống như bạn đây toàn bốn chữ ờ, chung quanh của nó toàn là chữ của thái hết đấy, hàng này hàng của thái các bạn các bạn xem đấy nhá đấy đấy thì bây giờ tôi sẽ bật lên khi tôi bật lên đây đây tôi có sẵn một bộ quân này này một bộ quân này là tôi đã đã ờ, làm làm quân cảm ứng các bạn nhé đây bây giờ tôi sẽ bật cái cái cái cái cái máy lên bật máy lên thì nó đây cái đèn bên trái của nó này là hiển thị dung lượng pin còn lại đấy và khi nó hiển thị cái đèn ờ, đèn ờ, ờ, cảm ứng bên phải ấy, là tức là nó bắt được với mặt quân thì cái này nó phải chờ một chút đấy chờ một chút thì nó mới bắt được cái mặt quân này khi nó hiện là nó bắt được rồi đấy thì bây giờ tạm thời tôi sẽ bỏ cái cái cái cái cái máy này vào trong người của tôi và tôi sóc thử cho các bạn xem vài tiếng bạc xem cái độ chuẩn xác nó như sao đấy bây giờ tôi sẽ cắt quân nhé để cho các bạn xem cái độ chuẩn xác nó như nào thực ra cái đòn này tôi mới nhập về được nhưng mà cũng có bán cho một số anh em quen đấy, đấy là nói cho các bạn hiểu đấy. đoạn bán cho một số anh em quen thì anh em phản ánh rất là tốt nói chung là tất nhiên là đã nói là đồ bịp thì không cái gì nó hoàn mỹ 100% cả nhưng nó tối ưu nhất để cho anh em đánh làm sao mà chiến thắng trong trận bạc nó là ok là được chứ không phải là nói thật với các bạn là không phải là cứ mua đồ là chiến thắng thì không thể như thế tại sao tôi ngồi tôi bán như này mà tôi không đi chơi vì nói thật với các bạn là bây giờ có tôi đi chơi luồn quân vào người ta cũng chưa chắc là nó cho chơi thẳng như các bạn thấy nhiều khi là chỉ cần ngồi ngồi vào chiếu là nó nó nó đang ngà ngà nó không thích rồi chứ đừng nói là là chơi nên là tôi không thể luồn quân được vào đấy thế là cũng có chỗ quan hệ ở bên kia với lại thực ra tôi cũng là đam mê cái cái cái cái cái bộ môn này nên là có những cái đòn gì mới thì tôi sẽ nhập về nếu mà mình chơi được thì chơi còn không có thì sẽ lại bán lại cho những anh em nào mà đang thua tha tất nhiên có rất nhiều anh em để nói tết nhất xong thì có rất nhiều anh em bị cuốn vào cái cái cái cái bộ môn này đấy đầu tiên anh em có thể là ngồi chơi vui nhưng mà khi mà đã thua sâu sâu rồi thì nó lại là một chuyện khác chứ không thể vui nữa các bạn mua đồ thì các bạn gọi hai số điện thoại ờ, như trên của mình nhé 0945 34449 hoặc là 0965 435 339 các bạn nếu mà chưa có độ tin tưởng thì các bạn ờ, mình nghĩ tốt nhất các bạn lên tận nhà mình để xem đồ Đấy, các bạn lên thì các bạn có thể là mang bát mang đĩa của các bạn lên mình uh, tên là cường nhé các bạn lên thì các bạn có thể là mang bát mang đĩa lên các bạn thử thoải mái thuận mua vừa bán chứ mình cũng phải là chợ búa gì là rất là thoải mái cho anh em giao lưu thôi cảm thấy được thì anh em mua vì đồ nó chuẩn như là mình quảng cáo thế là được đấy bây giờ tôi cắt uh, quân cho các bạn nhé <clears throat> mình nói lại các bạn này các bạn muốn chiến thắng trong cái cuộc chơi ấy, với cái đồ đánh sóc đĩa của mình ấy thì là các bạn bắt buộc phải đưa một bộ quân vào quân thì mình có thể làm tên tất cả chất liệu như các bạn đang nhìn thấy màn hình còn mới tinh còn như bộ cái quân bài này thì đây nha nó cái ờ, nhịp rung của nó ấy, thì là các bạn ờ, cứ nhớ cho mình là bốn đen là không rung rung một cái là ba đen rung hai nhịp là rung hai nhịp là sấp đôi rung ba nhịp là ba trắng và bốn nhịp là bốn trắng nhé các bạn nhớ rõ cho mình đấy bây giờ thì mình ờ, đây máy vẫn đang hoạt động các bạn nhé đây đèn của nó đang hiển thị thì bên trong này nó có một cái cục dung nhỏ như cục dung điện thoại các bạn ạ đấy bên trong cái máy thì khi nào các bạn lên thì mình sẽ ờ, cho các bạn xem toàn bộ còn bây giờ mình quảng cáo qua video thì nó rất là khó để cho các bạn xem toàn bộ mạch trên bên trong thì mình nhập được nó là có số số lượng luôn bây giờ mình sẽ sóc các bạn xem nhé độ chuẩn xác nó được bao nhiêu quả tất nhiên cái đòn này nó không được là chuẩn tuyệt đối đâu các bạn ạ nó sẽ là tương đối thôi máy báo dung một nhịp mà còn này ờ, một nhịp thì tức là ba đen này lẻ ba đen các bạn đấy các bạn thấy chưa hàng <clears throat> này đánh ờ, rất là ok trong cái, cái khoảng cách của nó rất là ok nói chung anh em ngồi trong toàn máy bao dung một nhịp rồi anh em ngồi trong toàn bộ trong chiếu này này thì là nó chỉ khoảng 2 mét nữa là hơn hơn mét 2 mét thôi máy bao dung một nhịp nữa ba đen tiếp không sao đấy <clears throat> máy sao máy vẫn bao dung một nhịp này vẫn ba đen này ba đen phát ba liên tục này nhỉ ô lại đấy nhỉ đôi khi là những cái bạc rất là bền về sóc nhiều quả mẹ toàn ra ba đen bốn đen thì chết dở còn này máy báo một nhịp hai nhịp về sắp đôi bạn nhé đây máy báo hai nhịp là sắp đôi đấy các bạn thấy chưa cái này ưu điểm của nó là quân chồng mọi thứ vẫn báo được nó vẫn là quân cảm ứng nhé các bạn nhé nhưng quân chồng mọi thứ vẫn là báo được thoải mái máy chưa thấy rung gì chưa thấy dung gì còn là chắc tứ tử tứ tử đen là chưa không dung này đấy ok các bạn thấy không mình đã sóc cho các bạn xem cái độ chuẩn xác của nó là như thế nào vì đôi khi nó nó chỉ lệch uh, những cái quả mà ba trắng bốn trắng này quả này thì là sấp đôi này máy rung hai nhịp máy rung hai nhịp sấp đôi được các bạn đấy mình sẽ cố gắng sóc thật nhiều để các bạn xem độ cái chuẩn xác của nó được đến khoảng bao nhiêu phần trăm thì khi các bạn đánh các bạn sẽ là quả này máy báo rung không rung à không rung quả này không rung thì tôi tự tiếp đúng rồi cố gắng sóc rất nhiều cho các bạn khi các bạn đi chơi làm sao các bạn yên tâm nhất về đồ của bên mình đây quả này quả này máy báo nó chỉ có những cái quả ba trắng bốn trắng này đôi khi nó rất là là, là, là, là khó phân biệt quả này mình là mình thấy rung nó rung ờ, ba quả nhưng mà nó lại nháy một quả có khả năng bốn trắng ba trắng nếu quả này mình đánh thì mình không đánh ba trắng bốn trắng nhưng mình không đánh đấy các bạn thấy không đấy cái quả này nó thì nó không được chuẩn xác lắm thì mà mình cũng đã thử rồi mình biết có những quả nó không chuẩn thì mình ờ, lên thôi đây quả này máy báo một nhịp hai nhịp các bạn ạ quả này là sấp đôi rồi máy báo hai nhịp sấp đôi đấy hàng bên mình thì rất ok bây giờ nhá mình sẽ sẽ bỏ cục dung ra cái bát cho cho các bạn xem này đấy bây giờ mình sẽ bỏ cục dung ra cái bát các bạn xem cái độ được xem cái nhịp dung của nó nhé hàng này nó rất là đời nó là đời mới là đôi khi máy không dung rồi à? không dung của này tứ đen các bạn ok à. đấy các bạn xem cục dung nhé nó có dung nó sẽ kêu lên cho các bạn xem này. máy nó dung một nhịp à, một nhịp thì quả này là ba đen này đấy các bạn thấy chưa nó dung đấy mình đặt vào cái bát này nó dung, các bạn không biết có nghe thấy được cái nhịp dung của nó không máy lại dung một nhịp lại ba đen tiếp à đấy các bạn xem không cố gắng làm cho các bạn thật nhiều khi các bạn đi đánh các bạn sẽ cảm thấy yên tâm nhất đây quả này máy báo hai nhịp các bạn nhé máy báo rung hai nhịp này phải gấp đôi này đấy các bạn thấy chưa đấy hàng bên mình thì là rất là ok và các bạn nào mà muốn mua ấy thì là sẽ gọi điện trực tiếp cho mình hai số điện thoại là 0945 34 9999 hoặc là 0965 435 999 các bạn đến nhà mình thì là lưu ý là anh em ở xa thì là mình sẽ gửi được hàng còn là tốt nhất thì anh em nên trực tiếp bến xe một là mỹ đình hai là giáp bát anh em ờ, vào nhà mình thử đồ cảm giác là ok thì anh em lấy chứ mình không phải chợ búa gì cả nên là anh em cứ mang bát mang đĩa là thoải mái đến nhà mình thử nhá hàng đúng như mình nói thì em anh em mua chứ còn chả giàu nghèo gì mấy triệu cả đấy ok chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em một năm mới an lành chào toàn thể anh em thân mến nhé hôm nay ờ, có một công nghệ sóc đĩa mới về nên là mình cũng ờ, tiện thể quay video cho anh em để anh em được biết luôn thì ờ, hôm nay mình giới thiệu với anh em một sản phẩm mới liên quan đến mảng sóc đĩa bịp thì cái sản phẩm của bên mình hôm nay xin giới thiệu cho anh em ấy đó là chiếc máy cảm nhận hay là máy cảm ứng không dây máy cảm nhận máy cảm ứng không dây đời mới thiết kế nhỏ gọn không phải bấm rung rồi bắt được xa thì là hôm nay mình ờ, sẽ test luôn cho anh em để anh em ờ, được ờ, chiêm ngưỡng cái cái cái sản phẩm mới của bên mình vừa nhập về thì giới thiệu qua anh em luôn đó là chiếc máy này đánh thì rất là ổn định loại bỏ hết những cái khả năng nhược điểm của những cái máy đời cũ như là chẳng hạn như là phải bấm rung này rồi như là phải uh, uh, lỉnh kỉnh đeo trong người quấn băng dính nọ kia thì đây chiếc máy thì anh em nhìn thấy tôi đang so sánh giữa chiếc máy với cái bật lửa nó không hơn nhau là mấy rất nhỏ gọn thì đợt trước tôi có về một cái sản phẩm ờ, đời đầu của nó thì cũng đánh rất là ổn định được anh em rất là ưa chuộng đấy thì là hôm nay về cái ờ, sản phẩm tiếp theo của nó nó được cải biên hơn nhiều thứ ờ, bắt được xa hơn khoảng 2 mét đến hai mét rưỡi đổ lại để anh em không ngồi được gần thì anh em có thể ngồi xa và đứng để đánh Đấy, thì bây giờ tôi sẽ ờ, thử qua cho anh em trước tiên là tôi sẽ cắt cho anh em một bộ quân bài mà tôi đã đã, đã đưa vị vào để cảm ứng vào thì là tôi nói với anh em là để anh em biết đó là cái máy này thì là chỉ một cái máy như thế này để trong người và một ờ, và một cái ờ, bộ quân mình đưa vào thì như anh em đã biết thì quân thì có thể là mình đưa tất cả các loại vị như đây tôi đã làm này quân đóm rồi quân tú rồi chắn rồi vina rồi các loại bao thuốc thì cái đấy là do anh em yêu cầu muốn làm một chất liệu gì thì là ờ, yêu cầu bên mình làm chất liệu đấy thì bây giờ tôi sẽ cắt ờ, trực tiếp một một một ờ, lá bài ra để thử anh em lá bài này tôi đã làm một con bún tép đấy, để hướng dẫn cho anh em cách chơi để làm sao mà nó được uh, xanh chín nhất và nó được uh, hiệu quả cao nhất thì tại bây giờ đang vội nên có khi tôi chỉ cắt vuông cho anh em thôi để thử cho anh em cho nó nhanh nó cắt tròn nó mất công Đấy, sản phẩm này này thì mới về nên tôi hoàn toàn độc quyền luôn đánh rất là nhanh thì trong vòng khoảng à, từ 1 đến 5 giây là anh em có thể là đã đánh được rồi có thể là biết về chẵn về nẻ mà được cái là cái này rất hay nó có thể là nó báo cả vị được cho anh em để anh em biết là nó về vị gì vị gì nữa ba trắng ba đen sắp đôi tứ tử đen tứ tử trắng thì hoàn toàn mới nói chung là cũng lột bỏ rất nhiều những cái nhược điểm của cái đòn cũ những anh em nào đã chót thua tha thì liên hệ với hai số điện thoại của tôi để được tư vấn sớm nhất để được có được những cái đồ mới sớm nhất để gỡ lại những gì mình đã mất tôi thì ở ờ, có hai cơ sở một là ở bến xe miền đông hai là ở bến xe giáp bát anh em nào gần thì cứ liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn và sẽ đến nhà tôi thử đồ chuẩn thì em lấy mang về còn không chuẩn thì thôi nhưng mà đôi khi là đã mời anh em đến nhà thì chắc chắn là đồ chuẩn chứ ai mất công luôn mời anh em đến nhà đấy thì là tôi nói lại một chút nhé đây là chiếc máy này đây bát đĩa này thì anh em yên tâm là hoàn toàn xanh chín rồi vì là anh em có thể đến nhà tôi thử đồ ấy thì là anh em có thể là mang bát đĩa nhà anh em đến không nhất thiết có thể là mang bát đĩa nhà tôi bát đĩa nào cũng được chỉ duy nhất một cái máy như này để trong người và một bộ quân vị anh em đưa vào quân vị hoàn toàn mới tinh không hề bóc tem bóc mát chưa bóc tem bóc mát gì cả nói chung là đòn này tới bây giờ theo như tôi nghĩ là rất là hiệu quả trong tất cả các tình huống Đấy, bên trong nó có một cái bộ bên mạch và chỉ muốn đây tôi lắp một cục pin con thỏ vào thôi là máy hoạt động rất là bình thường độ hiệu quả và chuẩn xác cao tất nhiên nó không được 10 quả chuẩn là 10 nhưng ít nhất 10 quả phải được 8 quả là ít nhất phải 10 quả được 9 quả hoặc 8 quả gì đấy còn những tiếng mà đến bát hình những chồng quân còn đang móng là nói gì là những cái đồ này quân cam chồng như đây anh em nhìn tôi bật cái máy lên này cái máy nó máy nó màu đỏ nó nhấp nháy tức là nó đã nó đã bắt được với bộ quân mà tôi đưa vào đây tất nhiên bộ quân này thì trắng tinh bóc ra không tan gì cả nói chung vẫn có cái chất cảm ứng nhưng mà nói để anh em biết nó là rất là bóc ra gần như là nó nó không không không nhìn thấy gì Đấy, quái nắm thợ thuyền mình cũng không thể biết được là bởi vì quân giờ quân anh em người ta làm quân cảm ứng này rất là là, là chuẩn làm không để tí tăng tích gì cả và chỉ có những cái đồ trong chuyên ngành mới thử thôi nhưng gần như cái đấy thì cũng không thể anh em có mà để mà thử được đấy tôi đang máy bật cái máy nó đang đây mã hiệu của nó là S304 anh em nhé và nó đang đang bắt được với bộ quân thì nó đang nhấp nháy đây cái này thì anh em có thể bỏ tùy chỗ trong con người à, trên người của anh em ví dụ như là để túi quần túi áo hoặc là hoặc là để chỗ nào anh cảm thấy thích nhưng bản thân như tôi thì tôi cứ để cái này trước quần dịp này vì là chỗ đấy là khu vực nhạy cảm này nó không động không sờ gì vào đấy đấy là mình để mình yên tâm hơn đây tạm thời tôi sẽ để trước vào quần của tôi của tôi để anh em xem cái độ chuẩn xác của nó cái này mặt cái mặt màu màu màu đèn mình có thể úp vào trong không ai phát hiện được mình để trong đây thì có vẻ nó kín hơn vì để chân tay nhiều khi các ông cứ đập vào chân tay để phát hiện ra đấy thì là để ở trong này thì nó sẽ sẽ thứ nhất là cái độ bắt chuẩn xác của nó cao thứ hai nữa là là nó kín thì đôi khi cũng chẳng ai tự nhiên vỗ vào chim không làm gì cả đào bố nó ngay đấy. đấy nói với anh em là tất cả các môn loại quân là mình làm hết bây giờ tôi test thử qua cho anh em là độ chuẩn xác của nó đấy, anh em không phải lăn tăn gì đây nền của tôi là nền gỗ rồi đấy, nền gỗ rồi còn uh, bát đĩa thì anh em đảm bảo là bát đĩa xanh chín vì là anh em đến nhà tôi thử anh em có quyền mang bát đĩa hoặc ra chợ mua một cái bát đĩa đến nhà tôi thử được đây tôi test qua anh em vài tiếng thì em biết nhé anh em nhớ nhá cái cái cái cái máy này nhịp rung của nó rất đơn giản anh em nhé nhịp rung của nó là tứ tử thì nó im nó không rung anh em nhé hai tứ tử im không rung này rung chậm ba đen rồi rung nhanh là ba trắng này mà rung đều là sấp đôi này đấy rung nhanh ba trắng rung chậm ba đen rung đều sấp đôi còn hai tứ tử là im không rung anh, anh em nhé tứ tử đen tứ tử trắng là không rung nhá đấy vì tôi ờ, vừa liên hệ để chỉnh chế độ này cho nó dễ đôi khi đến nhịp nó không hay còn cái chế độ mình chỉ cần sóc xong bỏ xuống một hai giây là mình biết cái cái cái cái cái cái, cái nhịp rung nhanh rung, chậm rồi Đấy, ok bây giờ tóc sóc thử nha vài tiếng bạc xem như nào tiếng này máy báo nhanh à máy báo nhanh máy báo nhanh quả này ba trắng rồi anh em thấy chưa thì nó chỉ là rung nhanh rung chậm thôi chứ nó không như cái chế độ đấy như trước nữa tôi không để cái chế độ đấy thì đôi khi nó hay bị ấy nó hay bị ờ, bị hay bị nhiều khi anh em chơi mãi rồi đếm tiền nó kia quên mất là nó đang đang đang rung mấy nhịp mấy nhịp thì quên mất cái này thì rung nhanh còn này rung nhanh tiếp ba trắng tiếp này anh em thấy chưa dùng đều một hai một hai một hai một hai một hai một hai số đôi rồi ok đánh rất ok luôn vì nó nó vẫn có quả sai nhưng mà nãy giờ chưa thấy quả sai nào cả máy lại nhấp nhanh nhấp nhanh nhấp nhanh ba trắng này anh em ơi ba trắng ba trắng đấy anh em nào đến uh, mua hàng cứ thử trực tiếp cho mình luôn cứ mang bát đĩa nhà anh em mình đến mà thử chứ không phải lăn tăn gì cả vì là tôi ờ, tôi cũng rất là thoải mái trong vấn đề anh em đến thử hàng quả này máy báo rung chậm rồi rung chậm rung chậm ba đen chắc anh em thấy chưa rất là chuẩn xác luôn để tôi xem lên cái tiếng tứ tử là anh em sẽ biết ngay là độ chuẩn xác của cái máy này vì những hàng này là hàng độc quyền nên là anh em cứ đến ờ, để thử trực tiếp thôi thì tôi rất thoải mái em cứ đến thử thoải mái không sao cả hai số điện thoại của tôi là 0965 này 435 999 và 0945 34 của này dung đều 1212 sắp đôi ok anh em đấy rất là đơn giản đây anh em xem cái máy này tôi tôi lật cái ra cho anh em xem này đây tôi để là cho anh em xem máy nó đang cảm nhận đấy rất dễ không có gì cả nói chung là thoải mái không sao cả nó rung lên anh em để như này không có không không không có cảm giác là nó ấy đâu bởi vì tôi đã đã bảo cho đầu bên kia là người ta làm rung nhỏ để nhất để mình mình chỉ cảm nhận thôi chứ không để người ngoài người ta nghe nó cứ ì ì là mệt lắm và để rung nhanh ba trắng là ok anh em đấy tôi sẽ thử cho em chuẩn xác trăm trăm luôn không phải lăn tăn gì cả đấy lại đang rung anh em nhìn thấy chưa đấy, máy đang nháy đang báo rung này còn này rung đều sắp đôi này đi mẹ mãi hôm qua ra bảo tứ tử nào để anh em được được biết nhỉ mình muốn ra đều tất cả các vị luôn quả này quả này thì máy báo quả này hơi ngợ quả này không chuẩn khả năng là lẻ ba trắng nhưng mà quả này hơi ngợ quả này nhẹ là nếu mình đánh đánh ít tiền lẻ ba trắng nữa là bỏ đấy thấy chưa có tiếng ngợ thì bỏ mình cũng không không thể xác suất không được, được, được tuyệt đối nhỉ mẹ đến con người chẳng tuyệt đối nói gì là đồ đâu quả này máy lại báo đều rồi máy đều sắp đôi rồi chưa ra tiếng tứ tử tiếng tứ tử nào cả nhưng mà tiếng tứ tử của nó là không dung anh em nhé tính tứ tử không dung quả này là sắp đôi anh em này quả này sắp đôi ok anh em nhé, đây này đấy máy báo dung này tiếng tứ tử nó im nó không dung thế nào cả đây đấy tiếng tứ tử là im nó không dung đây về tiếng tiếng lẻ là bắt đầu nó, nó dung Thế cái này thì nó không quan quan trọng gì cả đấy anh em là đến à, nhà mình à, mình tư vấn cho anh em những cái đòn xúc đĩa là bịp là mới nhất hiện tại bây giờ anh em có thể gọi hai số điện thoại của mình 0965 435 999 hoặc là 0945 349999 mình sẽ tư vấn cho anh em những tuyệt chiêu mới nhất hiện tại về bộ môn sóc đĩa bịp để những anh em nào mà đã chót xa bờ sẽ vào bờ sớm nhất nếu mình giúp anh em những đạt những cái thành thành quả cao trong những trận bảng mà để đừng đánh xanh chín xanh chín rất là mệt đấy anh em nào mà thích cái video của mình thì nhớ like kênh mình và chia sẻ và đăng ký kênh của mình để được những cái đồ mới nhất về tư vấn cho anh em để anh em sớm nhất được ờ, vào bờ ok chào anh em tất cả Xin chào toàn thể tất cả các anh em thân mến nhé Hôm nay có một chút thời gian rảnh ở trung tâm thiết bị của bờ bình lại đưa cho anh em một sản phẩm mới để đánh sóc đĩa trong cái dịp Tết ờ, Nguyên đán 2019 này Sản phẩm hôm nay của bên tôi đưa về cho anh em là sản phẩm hoàn toàn mới đã được uh, sử dụng và kiểm nghiệm kể cả chất lượng, độ chuẩn xác và bảo mật rất là cao Đấy. Thì uh, như anh em đã nhìn trước mặt tôi đó là chiếc thanh cảm nhận điện từ Đấy. cái thanh cảm nhận điện từ này thì mới tôi mới nhập được ở tháng 11 ờ, này thôi ở đầu bên kia là dành chuyên cho là để anh em đánh sòng sới của năm 2019 tới đây vì theo như anh em đã biết rồi tất cả những cái đồ sóc đĩa bịp ấy thì bây giờ người ta bán tràn lan thị, thị trường Đấy. anh em thì ai cũng có thể mua được và đôi khi uh, tất cả những cái đồ có những người người ta chưa sử dụng nhưng người người ta vẫn biết được đấy thì yêu cầu đặt ra chúng tôi là phải có nhập được những công nghệ mới nhất gọi là bí mật nhất để cho anh em chơi trong cái dịp uh, Tết này thì trong cái chuyện bí mật của nó thì vẫn phải đảm bảo với cái cái tối thiểu của nó là độ chuẩn xác thì là trên tay tôi đang cầm đây đó là chiếc thanh cảm nhận điện từ đời mới đấy anh em lưu ý chỉ một thanh cảm nhận này anh em để trong người và một bộ quân anh em anh em đưa vào thì uh, như em đã biết nhìn trên màn hình đấy thì là tôi có thể là làm được tất cả các loại chất liệu từ bài cho đến trắng tú cho đến tất cả những bao thuốc kể cả ở trong nước hay là nước ngoài bao thuốc của Nhật Bản hay là vỏ cà phê Hàn Quốc hay là hay là ờ, bao thuốc ờ, của Đài Loan hay là bài Đài Loan và nhựa tôi đều làm được hết miễn là anh em là có nhu cầu là alo hai số điện thoại của chúng tôi là tôi sẽ làm cho anh em là đảm bảo còn nguyên tem nguyên mát đấy là anh em đánh là chỉ việc ừ, nói chung là trong tất cả các loại đồ sóc đĩa anh em phải hiểu là dễ nhất là vẫn là đưa quân vào anh em đưa bát đưa đĩa thì rất là cồng cành Đấy, những cái bệ biết thì đâm ra là anh em sắp đặt nó rất là mất thời gian Đấy, anh em thì tưởng tượng là bây giờ anh em chỉ vào một sân chơi nào đấy là anh em vứt bao thuốc hay là bộ bài mới tinh chưa bóc tem bóc mắt còn nguyên tem mắt cho người ta chơi người ta cắt và người ta chơi và anh em chỉ để một cái máy ở trong người thì anh em thử biết là độ chuẩn xác của nó cao nó thì là đánh ở sòng sới nào ok nhất là quân thử nam châm không dính bóc ra không tan đấy trắng tinh hoàn toàn thử tất cả các loại dung đa năng không bắt được đấy. bây giờ không để anh em tò mò nữa thì tôi sẽ nói sơ qua về cái máy này đây ở đây nó có công tắc của nó anh em nhé đây ở đây nó có công tắc của nó này đấy thì là chiếc máy này nó là chiếc máy cảm nhận quân nên khi anh em bật công tắc lên ấy là anh em phải bấm cho máy nó nó cảm nhận được với bộ quân nó bắt cái sóng từ từ bộ quân đến máy khi nào máy đây tôi để tôi bật bật công tắc lên nhé. đây anh em tôi bật công tắc cho em xem đấy đây là đỏ này đấy. và khi bật lên đây nó cảm nhận với bộ quân này đấy, khi nào mà nó hết kêu ấy tức là máy nó đã cảm nhận được ok rồi đấy là nó đã bắt được từng tín hiệu giữa bộ quân với cái máy anh em hiểu không và anh em hiểu là khi mà anh em mua đồ ấy là anh em cho nó bắt tín hiệu tần sóng từ quân với máy ở nhà chứ không phải là anh em mang đến sòng sới để anh em mới bấm máy bật lên để bắt tín hiệu với quân thì là nó kêu thì nó là không được anh em bắt từ nhà cũng được anh em mang đi cũng được anh em bắt trước vài ngày cũng được không sao cả đấy máy thì nó đảm bảo là là tại sao nó lại phải cảm nhận giữa thần sóng của quân và máy là bởi vì bây giờ ấy, là anh em rất nhiều người hay cầm dung đa năng đi đấy nên để tránh tình trạng là nó trùng tần sóng nên giữa máy với quân ấy, là bên nhà tôi tôi làm một tần sóng riêng để dung đa năng không bắt được anh em không thử gọi là mọi thầy thợ không thử được về về cái gì không cái gì thử được nữa đấy có nghĩa là anh em có thể đặt tôi bộ chắn này xong rồi anh em chuyển sang đặt tất cả các loại ờ, trên cái cái cái cái cái màn hình đây giữa bao thuốc và bộ bài các thứ là tôi đều làm cùng tần sóng với cái này là anh em chỉ cần bắt tần sóng một lần là có thể chơi được tất cả hàng nghìn bộ quân được đấy để anh em không phải mất thời gian nữa thì là tôi sẽ cắt luôn một bộ quân trước mặt tôi ở đây đấy, để là tôi thử trực tiếp cho anh em vì bộ quân này tôi vừa mới mới bắt tần sóng rồi đấy nó là máy cảm nhận điện từ này thì độ chuẩn xác của nó rất là cao anh và tôi cũng đã đã, đã, đã, đã, đã sử dụng ờ, một số thời gian nhất định mà tôi cảm nhận để nó đạt được rất là nhiều những cái điều kiện để anh em đưa ra ví dụ như là là quân cán thì không tang là nam châm không dính đấy cộng thêm nữa là máy độ chuẩn xác cao và cộng thêm nữa là là không cầm cành hay là không phải dây dợ lòng lòng gì cả và anh em chỉ việc quân bộ quân mới tinh vào là anh em có thể chơi được ok luôn anh em ờ, nào ở xa thì có thể là điện thoại tôi gửi hàng thì em nhận được hàng thì anh em thanh toán tiền cho bên bưu điện hoặc là nhà xe thôi anh em được kiểm tra hàng trước hoặc còn là anh em nào mà ở gần Giáp Bát hay là Hà Mỹ Đình hay là bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh thì anh em đến trực tiếp cơ sở của chúng tôi anh em kiểm tra test đồ anh em có thể mang bát mang đĩa của nhà anh em đến test thoải mái tôi rất là vui lòng mở cửa mời anh em đến nhà không phải là, là gì cả nhưng mà để là đồ này nó mới ra nên là tôi muốn là những anh em nào mà chót thua tha thì là sẽ vào bờ sớm nhất thôi nói chung là để nói để nói thẳng ra là không phải tự nhiên mà đi mua đồ vịt nói chung là anh em cũng toàn cảnh thua tha với mua thôi nếu mà cứ thắng mãi thì vì mua đồ vịt làm gì đánh xanh chín thắng thì mua đồ vịt làm gì đấy em bắt được cái thị yếu của anh em là tôi đưa ra những cái sản phẩm mới nhất để anh em gỡ lại những gì mình mất thôi ở đây tôi có bốn vị chắn thì tôi cắt tôi vừa bắt tần sóng đấy nhắc lại với anh em là tần sóng của nó là anh em bắt từ nhà nhé anh em mua đồ xong bắt từ nhà có thể anh em bắt xong cả tháng vài tháng sau anh em chơi vẫn là ok nó vẫn giữ được cái tần sóng của nó và sau đấy bộ quân đấy thì anh em có thể là là mua thêm biết à, cả nghìn bộ quân nữa nó vẫn cùng tần sóng với cái máy đấy thì bọn tôi giữ nguyên tần sóng cho anh em anh em đánh thực ra làm như thế thì để tránh cái tình trạng dung đa năng thứ nó bắt được nọ kia thôi không cùng tần sóng thì bắt làm sao được ok để không mất thời gian của anh em nhé bây giờ chiếc máy này tạm thời chiếc máy là tôi sẽ để vào trong ờ, người của tôi đấy, ví dụ như chẳng hạn đây tôi sẽ để trực tiếp vào vào vào vào, vào vào ống chân của tôi cho nó dễ cảm nhận hoặc là có thể thôi có thể là tôi để vào túi quần đi tôi để túi quần ở áo của tôi nhé đây tôi để túi áo đây nó rung thì anh em lưu ý nhé cái này rung nó không như ngày xưa là nó rung nó rung loạn lên cái này rung ở rất là đơn giản thôi anh em cứ thấy nó rung nháy nhịp chậm tức là chẵn mà nháy nhanh là lẻ còn quả nào không xác định được ấy thì nó sẽ nháy hai cái là nó nghỉ đấy còn thường thường nó cứ giật nhanh nhanh nhanh đấy là lẻ mà thấy giật giật giật giật chậm là là, là chẵn thôi có thế thôi anh em không, không phải mất thời gian để đếm nhịp đây là gì cả như ngày xưa nó mất thời gian đây tôi đang để trong này anh em lưu ý là cái nhịp rung của nó chỉ để mình cảm nhận được thôi và anh em mọi người sờ mọi người không thể không thể phát hiện được cộng thêm nó không phải nhìn cái rung cái bệ thảm như ngày xưa nó cứ ù ù ù ù cái này tôi đặt uh, ờ, thử bên đấy là mò là, là là, là bảo là người bên đấy làm là gọi rung chỉ để mình cảm nhận được thôi chứ không phải là rung mà, mà cứ rung là rung cứ rung là ù ù là không có thì anh em nên lưu ý như thế không ảnh hưởng gì cả đây tôi sóc cho anh em xem đây quả này quả này là máy rung ờ, rung nhanh quả này máy rung nhanh là lẻ rồi anh em nhé đấy chưa anh em sóc xong bỏ chỉ cần một giây cái là là là, là ok luôn đấy tôi đang ờ, sờ sờ tay vào là để ok là để đây quả này máy rung chậm anh em này nhịp của nó rung nhịp thưa rồi là, là, là chẵn này đây quả này chẵn anh em nhé đấy còn quả nào không xác định nó rung chỉ hai cái là nghỉ thôi đây tôi cầm ờ, chạm tay vào cái máy để cho nó nó nó dễ nghe đây quả này lại rung chậm quả này chẵn này quả này rung chậm rung tự tin lắm chẵn chắc chắn luôn đấy anh em thấy chưa Vâng, đồ này thì nói chung là mình thấy cái độ hiệu quả cái độ chuẩn xác của nó là cực kỳ cao cộng thêm là đánh rất là thích rất là thoải mái luôn đây quả này rung nhanh và lẻ rồi đấy như anh em thấy chưa đấy nói chung là dùng đồ ấy là nó phải được uy thứ nhất là nó phải kín đáo thứ hai là ta không tăng tích thì thử ra là thoải mái luôn quả này máy báo một hai mà không một hai là ngắt luôn quả này không xác định này em này không xác định là tôi bỏ tôi không đánh và quả nào mà ok là, là đánh thoải mái luôn quả này máy nó chậm như này thì chắc chắn là sấp đôi rồi ok vì nếu mà chậm tứ tử thì nó sẽ là chậm hơn nữa chậm uh, đôi thì nó nhanh nhanh nhanh nhanh quả này không xác định được vẫn chậm chậm của này nếu mà đánh thì đánh vừa tiền thôi tôi như tôi nếu quả này tôi chậm chậm như này là tôi đánh chẵn nhưng đánh vừa tiền thôi không xác định lắm đấy ok thì thực ra các bạn không phải là quả nào mình cũng đánh mà quả nào chắc thì mình mới đánh không phải là quả nào mình đánh đây quả này nháy nhanh thì chắc chắn lẻ rồi vì là thấy nháy nhanh á nháy phát bỏ xuống là đánh luôn được đấy nhá nói chung là độ chuẩn xác của nó thì là yên tâm nó không suyễn tiếng cái tiếng nào nó không xác định thì nó sẽ báo luôn về máy cho mình chứ không nó không ờ, không không phải là, là là, là, là, là, là báo sai còn này lại nháy nhanh chắc lẻ rồi đấy tôi sóc cho anh em vài tiếng em xem độ chuẩn xác nó như thế nào đánh cái đòn này thì anh em cứ yên tâm lại lẻ tiếp này máy lại nháy nhanh anh em này đấy anh em nào mà có nhu cầu mua hàng thì liên hệ ai số điện thoại của tôi đây là số điện thoại là 0945 3499 99 hoặc 0965 435 9999 đây quả này là là, là chẵn này máy rung chậm này chẵn này chẵn thất đôi này. nhanh hơn chẵn thứ tử là, là máy rung ờ, nhanh em tỷ đấy ok sóc thêm nhanh em quả nữa xem là tỷ cái tỉ lệ chuẩn xác của nó như thế nào với tôi tôi thấy là đòn này rất là ok bởi vì sao bởi vì đòn này là gần như là nó không có cái cái cái cái cái đây quả này máy báo là không xác định này báo hai cái là ngắt luôn không xác định này quả này là mình không đánh chậm nhưng mà nhanh chậm ờ, chậm hơn nhanh hơn hơn, hơn thứ tử một tí sắp đôi đấy đấy anh em nào mà ở hà nội ấy, hay là em nào ở bến xe mỹ đình hay giáp bát ấy thì là rất mong anh em đến trực tiếp nhà tôi để thử hàng test hàng đấy số điện thoại của tôi thì anh em nhìn thấy màn hình rồi đấy đấy anh em có thể mang bát đĩa nhà anh em đến thử thoải mái tôi rất vui lòng khi được tiếp anh em anh em đến uh, uh, mỹ đình hay là giáp bát thì anh, em alo số điện thoại tôi tôi tên là hùng đấy tôi sẽ cho người đón anh em vào nhà thử đồ còn anh em nào ở trong miền nam ấy anh em vui lòng đến bến xe miền đông khi nào đến bến xe miền đông anh em sẽ alo cho tôi tôi cho anh em đến đón anh em đấy còn đồ đạc nhà tôi ấy, anh em thử anh em vui lòng anh em lấy thì tôi cũng không phải là trẻ con hay là không phải thừa thời gian mà mà tiếp anh em đến mà đồ nó không chuẩn phải chuẩn thì mới tiếp anh em đấy thì mong anh em nào mà cần ờ, tư vấn của tôi ấy, thì là điện thoại hay số điện thoại của tôi đấy chào anh em chúc anh em thành công